và lợi thế ở cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt này nó có một lợi thế đó là các bác lắc cũng được hoặc các bác chỉ cần luồn được hột vào chỉ cần được luồn được một hột thôi hai hột này là hai hột chợ vào các bác đứng ngoài cầm máy báo dung đánh là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi đây còn đây là cái công thức báo dung của cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt này mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung riêng để cho các bác dễ nhận biết và mặt nào về máy nó sẽ báo dung mặt đó để cho các bác đánh và sau đây em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cùng em cái độ chính xác sự hiệu quả mà cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó mang lại cho các bác đây cái máy này thì em xin phép được cầm ở tay để em cảm nhận cái nhịp dung của nó bởi vì nó dung rất là nhẹ nếu như mình có để đây mình cũng không thể biết được máy rung một ngắn một ngắn ở đây thì là có bầu đúng không ạ trong này chắc chắn sẽ có bầu các bác nhá. đây có bầu luôn chuẩn chưa ạ máy không rung này không rung ở trong này chắc chắn là sẽ có cá các bác nhá hẳn hai cá luôn đúng không ạ máy rung một dài Mùa giải ở đây chắc chắn là sẽ có cua này các bác này Có cua luôn Máy dung hai ngắn hai ngắn ở đây là có tôm rồi Đúng không ạ Có tôm luôn nhé các bác nhé Máy lại dung một ngắn này Một ngắn này chắc chắn là trong này lại có bầu rồi đây bầu và hai tôm đúng không ạ? Máy rung hai ngắn. Hai ngắn là trong này lại có tôm này các bác này. Có tôm luôn. Chuẩn chưa ạ? Vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái sự hiệu quả của nó như nào ạ. Em thì em không dám khẳng định. Cái này em muốn các bác trực tiếp lên test hàng, các bác sẽ trực tiếp cảm nhận